rồi bao kỷ niệm ngày xưa hai chúng cùng đùa vui ngoài hiên chơi trò chơi trốn tìm em hồn nhìn tóc về tháng còn thuyền dây trôi lanh đênh cuối sông còn đâu ngày ấy em thương ngây má hồng cách chợ nghìn trùng bao đỏ rượu hồng này đưa em bước theo trời chuyện đời hơn rồi ta thôi đành nén lối hẹn đò đưa sang bên buồn ngoài trời mưa còn rơi nên lệ khô heo rồi tâm hồn anh dối bời những câu thể ước nay trôi xa bên xưa dòng sông lạnh lẽ lưa thưa đôi cánh bèo trách mình phận nghèo để rồi chiều này nghe cô yêu đêm trong lòng nước cuốn trôi con đò về phương ấy sông quê người lặng lẽ giữa trời mây em sang sông hiu hắt mảnh trăng về sông còn đây mà người thương nào thấy chiều nay trăm cánh có bay như ngày xưa xót xa trong lòng em lấy chồng cách một dòng sông đỏ ngàn công bến tình ngắn đôi bên buồn nhìn dòng sông đâu rồi bao kỷ niệm ngày xưa hai chúng cùng đùa vui ngoài hiên chơi trò chơi trốn tìm em hồn nhiên tóc tháng còn thuyền dây trôi lênh đênh cuối sông còn đâu ngày ấy em thương ngày má hồng cánh trường nhìn chung pháo đỏ diệu hồng này đưa em bước theo chuyện đời hơn rồi tan tôi đành hẹn lối hẹn đò đưa sang bên buồn ngoài trời mưa còn rơi nên lệ khô héo rồi tâm hồn anh rối bời những câu thể ước nay trôi xa bên xưa dòng sông lạnh lẽo nước thưa đôi cánh bèo trách mình phận nghèo để rồi chiều này nghe cô liêu đến trong lòng nước cuốn trôi con đò về phương ấy sông quê người lặng lẽ giữa trời mây em sang sông điêu hát mảnh trăng gầy sông còn đây mà người thương lao thấy chiều nay trăm cánh có bay như ngày xưa xót xa trong lòng em lấy chồng cách một dòng sông đỏ ngàn công bến tình ngắn đôi bờ cách một dòng sông đỏ ngàn công bến tình ngàn đôi đường khi trời mưa buồn hắt hiu lòng mình thầm nhớ di vãng đau thương là lúc vừa bước chân vào đường yêu đêm ấy mưa rơi nhiều giọt mưa tan tác mưa môn yên chân người đi buồn che đôi mắt thắm ướt khi biệt ly nghe tim giá buốt hồi còi sẽ nát không gian xót thương vô vàn nhìn theo bóng tàu dần khuất trong màn đêm mùa thu thương nhớ bao lần đi về có đôi mà người còn vắng bóng mãi hay duyên nồng thắm ngày ấy nay đã phai rồi là phúc tiên đời việc gì đến sẽ đến nhưng ai bạc béo mình vẫn không đành lòng quên giọt mưa tan tác muôn yên chân người đi buồn che đôi mắt thấm ướt khi biệt ly nghe tin mình ra buốt hồi còi sẽ nát không gian xót thương vô vàn nhìn theo bóng tàu dần khuất trong màn đêm mùa thu thương nhớ bao lần về có đôi mà người còn vắng bóng ai? hay duyên nồng thắm ngày ấy nay đã phai rồi từ lâu tôi biết câu thời gian là thuốc tiên đời việc gì đến sẽ đến nhưng ai bạc béo mình vẫn không đành đồng quyền. đời việc gì đến sẽ đến ai bạc meo mình vẫn không đành lòng quên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 trong chuỗi ngày ôm nỗi buồn quanh người đã ra đi không thấy về tình trong lặng lẽ còn chẳng bao đớn đau lệ rơi đêm nhớ nhau ngày vui xưa đã tàn như nắng chiều để rồi đêm nay buồn trong sáng vắng nhớ mong ai người đã quên ta rồi sao tôi vẫn còn chờ mong và nhìn áng mây chiều tan theo ánh mắt năm chiều sống trong chuỗi ngày ôm nỗi buồn quanh và nhìn áng mây chiều tan theo ánh mắt năm chiều trong suối ngày ôm nỗi buồn quanh hiu đêm đường vắng hoa nở mau ngày nay xa nhau hoa vừa khép cánh ban đầu người ngờ gặp nhau như duyên kiếp đưa ta vào chiều rơi về đâu ngày xưa quen nhau em vừa biết dám ước mơ bờ vai ngây thơ ôm làm tóc rối ơ thơ tình mới vừa đôi mới e ấp câu mong chờ người đã mơ tiếng hát tiếng cười còn đâu đó trong đêm nay gió rét có về lòng người con lắm chua cay ta như con thuyền còn ngược xuôi đi đó đây tìm em nào thấy lối cũ có còn chiều loáng nắng hay mưa rơi bên cũ có còn người lặng đứng ngắm mưa rơi hay ra đi rồi biển biệt xa xa khắp nơi cho mộng quá xưa bên nhau ngỡ đời mãi mãi có nhau ngày nay xa nhau âm thầm nước vẫn qua cầu người hỡi về đâu đêm nay gió mưa giăng sầu người ơi về đâu tìm nhau trong mơ trong lời ca trong tiếng thơ tìm trong đêm mưa trong ngày nắng cháy xa mờ người vẫn tìm nhau trong duyên kiếm không mong chờ người đã như tiếng hát tiếng cười còn đâu đó trong đêm nay gió rét có về lòng người con lắm chua cay ta như con thuyền còn ngược xuôi đi đó đây tìm em nào thấy lối cũ có còn chiều loáng nắng hay mưa rơi bên cũ có còn người lặng đứng ngắm mưa rơi hay xa đi rồi biển biệt xa xa khắp nơi cho mộng quá ngày xưa quen nhau ngỡ đời mãi mãi có nhau ngày nay xa nhau âm thầm nước vẫn qua cầu người hỡi về đâu đêm nay gió mưa giăng sầu người ơi về đâu tìm nhau trong mơ trong lời ca trong tiếng thơ tìm trong đêm mưa trong ngày nắng cháy xa mờ người vẫn tìm nhau trong duyên kiếp không mong chờ người đã yêu người vẫn tìm nhau trong duyên kiếp không mong chờ người đã như mơ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 sống trong chuỗi ngày ôm nỗi buồn quanh người đã ra đi không thấy về tình yêu chôn sâu trong lặng lẽ còn chẳng bao đớn đau lệ rơi đêm nhớ nhau ngày vui xưa đã tàn như nắng chiều để rồi đêm nay buồn trong sáng vắng nhớ mong ai người đã quên ta rồi sao tôi vẫn còn chờ mong và nhìn áng mây chiều tan theo ánh mắt năm chiều sống trong chuỗi ngày ôm nỗi buồn quanh và nhìn áng mây chiều tan theo ánh mắt đăm chiều sống trong chuỗi ngày ôm nỗi buồn quanh hiu như vôi tình yêu thương nhất đã đổi ngôi người yêu thương nhất đã phụ tôi giấc mơ chung đời thường êm đẹp bên nhau cho đến ngàn sau khi vừa biết yêu tôi ngỡ tình yêu là đẹp nên chẳng ngại buồn thứ nhất cho người yêu để người đến đến bao sầu đau chọn thương nhau rồi thành ôm hận thương đau cho đến muôn đường ai ơi tình cũ lỡ làng rồi người về nơi ấy có vui không để lòng tôi mãi nhớ thương mong lạnh lùng kiếp cô đơn mùa đông nay còn nhắc đến làm gì thiệt hồng thôi nhé hết chung tình đường tình hai đứa đã vô duyên đường trần có riêng tôi tìm quên không còn có nhau thôi nhé gặp nhau càng buồn chôn vui kỷ niệm kỷ niệm đường vắng không tên hàng cây cao vút như lặng im niềm tình tôi chết sau một đêm phút giây ban đầu rồi đi vào thiên thu duyên kiếp lỡ làng rồi người về nơi ấy có vui không để lòng tôi mãi nhớ thương mong lạnh lùng kiếp cô đơn mùa đông tương lai còn nhắc đến làm gì thiệp hồng thôi nhé hết chung tình đường tình hai đứa đã vô duyên đường trần gom riêng tôi tìm quên không còn có nhau thôi nhé gặp nhau càng buồn chốn vui kỷ niệm kỷ niệm đường vắng không tên hàng cây cao vút như lặng im niềm tình tôi chết sau một đêm phút giây ban đầu rồi đi vào thiên thu duyên kiếp lỡ làng rồi đi vào thiên thu duyên kiếp lỡ làng người xa ngang cuộc đời một người đêm tanh côi chia ly có gì vui trời mưa nghe ra buốt con tim dù anh vào kỷ niệm thao thức chọn cả một đêm chờ em đêm vắng với cô đơn ngõ hồn mưa ngập lối tình ngược tan nhưng vẫn nhớ nhau luôn biết em giờ có buồn và từ đó những đêm trời mưa gió thấu trăng người tính nhỏ người nắng cả một đời mong tình thời xa ấy giờ đây đường hai lối mưa gió về buồn nào bao nhớ thương chuyện tình yêu vẫn vương ngày xưa đường mưa ướt nê chê cùng đưa đón nhau về ấm đôi nhân tình trẻ một người xa ngang cuộc đời một người đêm tanh gối chia ly có gì vui trời mưa nghe giá buốt con tim dù anh vào kỷ niệm thao thức trọn cả một đêm đêm vắng với cô đơn ngõ hồn mưa ngập lối tình hợp tan nhưng vẫn nhớ nhau luôn biết em giờ còn buồn và từ đó những đêm trời mưa gió thấu trắng người tính nhỏ nuôi nắng cả một đời một tình thời xa ấy giờ đây đường hai lối mưa gió về buồn nào và từ đó những đêm trời mưa gió thấu trăng người tính nhỏ nuôi nắng cả một đời mối tình thời xa ấy giờ đây đường hai lối mưa gió về buồn nào thu dung sớm nỡ tối tàn xót thương vô vàn chưa thắm vội ta thuở xưa ngày đầu của nhau hai đứa vang câu tình ca ngày đầu của nhau anh đón đưa em về nhà trong nước hiền hòa ngày đầu của nhau hương tắm tình yêu đậm đà ngày nay mình đành bỏ nhau canh vắng bơ vơ sầu đau mình đành bỏ nhau quên phút ta yêu lần đầu trăng nước bạc màu người đành bỏ người như sương khói sau chuyến tàu em biết rằng em anh ngủ nào yên anh thức nào yên nhiều khi cố quên nhưng chỉ thêm chuốc vào lòng những ưu phiền âu yếm hôm qua không xóa được buồn hôm nay người đành phu anh khi đã cạn chén tình say để lại thương sầu trói xa nhau rồi sao nỡ đành bỏ nhau đầu của nhau anh đón đưa em về nhà trong nước hiền hòa ngày đầu của nhau hương tắm tình yêu đậm đà ngày nay mình đành bỏ nhau canh vắng bơ vơ sầu đau mình đành bỏ nhau quên phút ta yêu lần đầu trăng nước bạc màu người đành bỏ người như sương khói sau chuyến tàu Em biết rằng em anh ngủ nào yên Anh thức nào yên Nhiều khi cố quên Nhưng chỉ thêm chút vào lòng những ưu phiền Âu yếm hôm qua không xóa được buồn hôm nay Người đành phu anh khi đã cạn chén tình say Để lại thương sầu Chót xa nhau rồi sao nỡ đành âu yếm hôm qua không xóa được buồn hôm nay người đành phu anh khi đã cạn chén tình say để lại thương sầu chót xa nhau rồi sao nỡ lành gì giờ đây anh sao nhớ thương đầy vơi mộng tình còn trong tim hay chết theo ngày tháng còn mãi nhớ hôm nào lời trao nhau ban đầu anh ơi quên tình nhau đời còn gì vui hơn trong phút giây được yêu đời còn gì đau thương khi lắng nghe tình vỡ vì đã chót yêu rồi thì xin ghi đôi lời dù xa cách phương trời ôi duyên ta đành lỡ rồi thôi tâm tư cạn hết lời mong lòng ta mang theo nỗi sâu hận suốt đời đường khuya tôi đêm bước âm thầm một mình giờ còn bài ca yêu ai viết trao ngày xưa bỏ lại mình tôi nay thương nhớ theo ngày tháng còn mãi nhớ hôm nào người tôi yêu đâu rồi tình tôi đã chết rồi Thôi duyên ta đành lỡ rồi thôi tâm tư cạn hết lời mong lòng ta mang theo nỗi sâu hơn suốt đời đường khuya tôi đêm bước âm thầm một mình tôi giờ còn bài ca yêu ai viết trong ngày xưa bỏ lại mình tôi nay thương nhớ theo ngày tháng còn mãi nhớ hôm nào người tôi yêu đầu rồi tình tôi đã chết rồi còn mãi nhớ hôm nào người tôi yêu đâu rồi tình tôi đã chết rồi mang trong lòng kiếp con người phải thương nhau hoài chớ quên lời mong một ngày mai tráng hoa đất mẹ miền vui à ơi ơi à ơi mẹ thương con ra câu ai tự vợ chống chồng lên nụi phong phú chiều chiều chiều chiều trông về biến cũ lòng căm hờn oán quân thù ơi à à ơi à ơi chiều này lối về đất mẹ là đây đường xưa con ấp u bao quay có nghe đêm trường tiếng ai cười có nghe đêm trường tiếng du đời suối lệ đoàn viên giữa lòng đất mẹ thiên nhiên vì nghe tình quê tình nước đôi bên nước chia hai đường nước chưa về chọn phương cho người lỡ câu thề lên đường từ lý hỏi lòng mình lưu luyến gì mẹ ơi chỉ con đất mẹ mà thôi để con con đi gìn giữ cho đời đã mang trong lòng kiếp con người phải thương nhau hoài chớ quên đời mong một ngày hai chán hoa đất mẹ niềm vui à ơi ơi à ơi mẹ thương con ra câu ai cười vợ chồng chồng lên nội vòng phu chiều chiều chiều chiều trong về biến khu lòng căm hờn oán quân thù ơi à à ơi à ơi chiều này lối về đất đường xưa con ấp u bóng trăng cây có nghe đêm trường tiếng ai cười có nghe đêm trường tiếng du hời suối lệ đoàn viên giữa lòng đất mẹ thiên nhiên có nghe đêm trường tiếng ai cười có nghe đêm trường tiếng du hời suối lệ lòng đất mẹ thiên nhiên hoặc thơ chẳng biết chỉ có đôi ta không bao giờ lý biệt chỉ có đôi ta tha thiết mộng ban đầu đừng khóc cho tương lai mai thuyền ngược về đâu với một tiếng tin yêu nhau mối tình đẹp ngàn sao đừng khóc cho tương lai mai thuyền ngược về đâu với một tiếng tin yêu nhau mối tình đẹp ngàn sao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 nhìn anh đơn bóng nghe bút lạnh con tim duyên tình dàn dở nay đời anh thiếu em như sân đa vắng con tàu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 cuộc đời khang sang đưa bước em sang nam quên lời hẹn ước năm nào nơi đây phố nghèo một mình anh đơn côi ngồi ôm thương nhớ khôn nguôi rồi từng đêm trăng sáng soi mái nhà khô liêu nhìn anh đơn bóng nghe bút lạnh con tim duyên tình giang dở nay đời anh thiếu em như sân ga vắng con tàu duyên tình đêm như sân ga vắng sẽ đưa em về trời sắp đổ cơn mưa sao em còn đứng mãi hay nói một lời có phải em giận anh có phải em giận anh nếu ngày mai xa cách nhau em chẳng nên âu sầu trời sắp đổ mưa ngâu đôi ta chẳng tan vỡ dâu biết tình đầu rất dễ chia lìa nhau để chìm vào trong bể dâu yêu nhau từ độ nào Mây mùa trắng lên cao Thiết tha mối duyên đầu Đến tình đôi ta biết đâu Mùa thu lá bay bay thật nhiều Kỷ niệm tan thương bấy nhiêu Nếu ngày mai xa cách nhau Em chẳng nên âu sầu Trời sắp đổ mưa ngâu Đôi ta chẳng tan vỡ Dẫu biết tình đầu Rất dễ chia lìa nhau Để chìm vào trong bể dâu lên cao thiết tha mối duyên đầu đến tình đôi ta biết lâu mùa thu lá bay bay thật nhiều kỷ niệm càng thương bấy nhiêu nếu ngày mai xa cách nhau em chẳng nên âu sầu trời sắp đổ mưa lâu đôi ta chẳng tan vỡ dẫu biết tình đầu rất dễ chia lìa nhau để chìm vào trong bể dâu tình đầu rất dễ chia lìa nhau để chìm vào trong bể sâu vì mùa mưa em yêu mai nhé hai mình xa nhau tội lắm em anh thơ dài đêm ngắm đêm mỏi mắt thương sầu kỷ niệm một đêm ta chót trao yêu nhau đừng phụ nhau khóc ai dành dỗ nuông chiều và ai dẹp thơ cho em yêu trong đêm buồn quanh hiu thương đôi mắt em buồn thật buồn thương em tính mang nhiều tuổi hơn và hay bắt anh đưa đi chơi trong những lần mưa độ nhiều thật nhiều vì mùa mưa em yêu mai nghe hai mình xa nhau lắm em anh thơ dài đêm ngóng đêm mỏi mắt thương sầu kỷ niệm một đêm ta chót trao yêu nhau đừng phụ nhau đêm ngóng đêm mỏi mắt thương sầu kỷ niệm một đêm ta chót trao yêu nhau đừng phụ nhau còn nhớ hai chúng mình ngẫu thơ em thường hay ước mơ bao giờ tôi chinh chiến ta sẽ nên duyên nàng đòi may áo cưới màu hoa cả cho em nhưng hôm nay phố phường còn lắm mưa bay neo đường để dậy trông gai ngồi nghe súng nổ tương chừng mơ hồ những tiếng pháo vũ quỳ tiếng đưa một người đi mấy năm trong đời nuôi ngựa chiến đấu cho tình mình về sau biết ai kia còn chờ mai ngày hoa tươi thắm tươi nở vào cuộc đời chọn màu hoa cả tim hai đứa cùng ước nguyện sẽ là màu nhớ thương khi màn đêm buông xuống chia cách đôi nơi thì màu hoa áo cưới đẹp duyên mình em mơ là lên chiến quân hành còn chiến miên mỗi khi đơn vị từng chân đôi hoa tím nhớ em nhớ cả nỗi niềm ngày nào tôi còn nhớ hai chúng mình ngẫu thơ em thường hay ước mơ bao giờ thôi chiến chiến ta sẽ nên duyên nàng đòi may áo cưới màu hoa cả cho em nhưng hôm nay phố phường còn lắm mưa bay neo đường để dậy trông gai ngồi nghe súng nó tương chừng mơ hồ những tiếng pháo hù quỳ tiếng đưa một người đi mấy năm trong đời xuôi ngược chiến đấu cho tình mình về sau biết ai kia còn chờ mai này hoa tươi thắm tươi nở vào cuộc đời chọn màu hoa cả tim hai đứa cùng ước nguyện sẽ là màu nhớ thương khi màn đêm buông xuống chia tách đôi nơi thì màu hoa áo cưới đẹp duyên mình em ơi khi màn đêm buông xuống chia tách đôi nơi thì màu hoa áo cưới đẹp duyên mình em ơi khi màn đêm buông xuống chia tách đôi nơi thì màu hoa áo cưới đẹp duyên mình em